Thông cáo báo chí của Ban Bí thư nói, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của học viện và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y. Đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc học viện được phân công nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025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 RT-PCR OnStep phát hiện virus corona chủng mới là bộ kit do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Trả lời thông tấn xã Việt Nam hôm ấy, Trung tướng Đỗ Quyết nói, thành công của đề tài đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong tình hình dịch COVID-19 đang là mối lo ngại và nguy hiểm trên toàn cầu. Đến thời điểm này có thể khẳng định thành công của đề tài chính là lần đầu tiên Việt Nam đã có một bộ kit do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt, tương đương với chất lượng bộ kit Việt Nam đang sử dụng của thế giới. Bên cạnh đó, bộ kit được sản xuất theo quy trình hết sức nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn với một số ưu việt như Kỹ thuật được tích hợp của các thử nghiệm nên tránh được những thao tác không chính xác. Thời gian bộ kit cho kết quả xét nghiệm sẽ rút ngắn hơn, vì vậy, giá thành của bộ kit cũng giảm hơn. Ngoài ra, số lượng sản xuất của công ty cổ phần công nghệ Việt Á khoảng 10.000 bộ kit một ngày. Khi cần huy động có thể tăng công suất gấp 3 lần. Như vậy, năng lực sản xuất hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu hoặc là hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều nước trên thế giới. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, trả lời báo cựu chiến binh Việt Nam, ông Đỗ Quyết nói, chưa có vụ dịch nào chúng ta sản xuất bộ kit nhanh như thế này. Để đạt được thành công đó thì phải có sự lãnh đạo của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giúp đỡ. Hiện nay trên thị trường có một số nguồn cung cấp bộ kit từ CDC và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ngay từ đầu WHO đã kịp thời đưa ra bộ kit có những ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế. Nhóm nghiên cứu đã khắc phục hạn chế đó Chúng tôi đảm bảo chất lượng về độ nhạy, độ đặc hiệu và khắc phục được hạn chế về sự tích hợp của test thử nghiệm, cả về thời gian và chi phí. Chi phí sơ bộ của công ty Việt Á sản xuất khoảng 400.000 đến 600.000 đồng trên một test, và tôi tin rằng nó rẻ hơn rất nhiều so với những bộ kit của nước ngoài. Về vấn đề thời gian, một xét nghiệm này thông thường khoảng hơn một giờ sẽ ra kết quả và tích hợp chỉ một lần xét nghiệm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 theo đó hủy 9 đợt chào bán trái phiếu của công ty con thuộc Tân Hoàng Minh. Mấy ngày trước đây trong dư luận, bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng ông Đỗ Anh Dũng có thể bị bắt giữ. Các trái phiếu được chào bán bởi do công ty Ngôi Sao Việt, công ty Cung điện Mùa Đông và công ty Soleil trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Vụ hủy bỏ chưa từng có tiền lệ, được biết, các trái phiếu của tập đoàn này do ba công ty trên phát hành đều có tài sản đảm bảo. Với Tân Hoàng Minh bảo lãnh thanh toán, trong số đó, 8 đợt phát hành gần đây là nhằm để phát triển các dự án tại Phú Quốc và Hà Nội, còn một đợt không ghi rõ nội dung huy động vốn. Thông cáo do Tân Hoàng Minh phát hành trên trang web chính thức của tập đoàn hôm 5 tháng 4 nói rằng các trái phiếu vừa bị hủy chào bán đều được tư vấn phát hành, tư vấn định giá và quản lý tài sản theo đúng trình tự và quy định của pháp luật và được thực hiện bởi các công ty chứng khoán, ngân hàng uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an nói ba công ty đã đưa thông tin sai sự thật và che giấu thông tin khi tung ra các đợt phát hành trái phiếu đó. Và nguồn tiền huy động được đã không được dùng theo các hoạt động kinh doanh ghi trong hồ sơ phát hành trái phiếu với quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4. Nay các trái phiếu liên quan sẽ không thể thực hiện việc chuyển quyền sở hữu hay là tất toán. Tân Hoàng Minh nói họ sẽ hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư nếu một trong các đợt phát hành này phải hủy bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Tập đoàn mà họ dự kiến hoàn trả trong thời gian sớm nhất đối với các hợp đồng đã đến hạn thanh toán và xử lý, hoàn trả khách hàng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng đối với các hợp đồng chưa đến hạn. Tân Hoàng Minh là một trong những doanh nghiệp được nhắc tên nhiều nhất trong thời gian gần đây. Sau vụ công ty thành viên của tập đoàn, ngôi sao Việt hồi trung tuần tháng 12 năm 2021, tháng thầu với giá kỷ lục một lô đất vàng ở Thủ Thiêm. Chỉ ít tuần sau đó, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin rút lui, chấp nhận mất gần 600 tỷ đồng tiền đặt cọc đấu thầu. Trước đó, ngay sau khi ngôi sao Việt trúng thầu lô đất vàng Thủ Thiêm, đã có 11 dự án bất động sản được coi là cao cấp của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội đã bị cơ quan công an tiến hành điều tra. Trong diễn biến mới nhất, ngoài ông Đỗ Anh Dũng, còn có 6 người khác là các quan chức của Tân Hoàng Minh. Ngôi sao Việt và Soleil bị bắt với cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ trong vụ Tân Hoàng Minh diễn ra chỉ ít hôm sau vụ bắt giữ một doanh nhân có tiếng khác là ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC người bị cho là đã bán cổ phiếu chui và có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Viết tâm thư gửi Tổng Bí thư. Vào tháng riêng năm 2022, đại diện Tân Hoàng Minh xác nhận Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đã có tâm thư gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3 đến 12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lý do chấm dứt hợp đồng được ông Dũng đưa ra là vì nhận thấy việc chúng đấu giá với kết quả 2,45 tỷ đồng một mét vuông sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh tế nói chung. Chúng tôi xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3 đến 12, khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công. Ông Dũng viết trong đơn.